Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh uh, tiếng soi kèo cũng như là cái kênh uh, tiếng bóng đá này nhá. Thì uh, ngày hôm nay tiếng cũng đã nhận định cho anh em riêng tại ngoại hạng Anh là có bốn trận đấu tại ngoại hạng Anh được diễn ra thì tiếng đã nhận định full cho anh em bốn cái trận đấu này. Đây. Thì uh, tiếp theo đây tiến sẽ nhận định uh, phân tích cho anh em tiếp tục thêm hai trận đấu tại vòng tứ kết U20 châu Á giữa uh, U20 Hàn Quốc với U20 Trung Quốc này à, được diễn vào lúc 17 giờ 5 17 giờ à, chiều ngày hôm nay cùng với trận đấu giữa U20 Nhật Bản với U20 Jordan được diễn vào lúc 21 à, giờ hôm nay. Đấy thì trong cái video này Tiến sẽ nhận định phân tích trước cho anh em một cái trận đấu à, giữa U20 Hàn Quốc và Trung Quốc. Đấy thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc uh, uh, uh, 17 giờ chiều à, chiều ngày hôm nay thì trước khi mà đến với cái trận đấu cũng như là phân tích về cái cặp đấu này thì Tiến cũng có đôi lời muốn chia sẻ với anh em nha thì những anh em nào mà đã theo, dõi cái kênh ờ, của Tiến bấy lâu nay trên YouTube ấy thì cũng biết là cái những cái mã kèo mà Tiến đẩy lên cho anh em à, chủ yếu là để tham khảo thôi đấy hợp ý trùng máu thì anh em vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại cái mã kèo đó ok cho anh em đấy và có nhiều anh em hỏi tiến ấy là vào nhóm người có có uh, thu phí không anh hay là hay là uh, các mã kèo cho có chuẩn không thì tiến nói thật với anh em chứ uh, tất cả mà anh em vào nhóm của tiến tiến đều nói là tất cả đều là miễn phí thôi đấy chỉ cần đạt hai cái yêu cầu mà tiến đã đưa ra thứ nhất là phải có số 4 từ ờ, ờ, một hai cũ trở lên nói thẳng ra có một hai cũ trở lên anh em hãy, hãy liên hệ với tiến còn nếu mà có vài trăm thì anh em không cần phải liên hệ làm gì đâu mà anh em hãy để cái số 4 đó là anh em uh, ăn uống uống cà phê được đi đấy còn thêm cái việc nữa là cái điều kiện thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiếng chứ đừng có chơi bên ngoài qua thầu qua cò vậy anh em vừa chơi bóng ngoài qua thầu qua cò ấy, vừa bị mất like mất phí này mà còn gặp nhiều cái vấn đề khác uh, uh, rất là phiền phức có khi liên quan đến pháp luật nữa đấy còn anh em mà chơi trung gian với tiếng ấy, thì tiếng có thể kiểm soát được các cái mã kèo trên trang cũng như là có thể à, à khi mà xem cái thế trận đó nếu mà không ổn tiếng cũng có thể kêu anh em bán cái mã kèo đó đi đấy chơi trên gian thì có lợi rất là nhiều cũng như là ăn rất là cao luôn chứ không có bị mất like mất phí như chơi bên ngoài đó và chỉ cần anh anh em mà đủ hai cái điều kiện đó thôi thì cứ liên hệ ngay cho tiếng tiếng sẽ uh, thêm tất cả anh em vào nhóm luôn để cho anh em ờ, đặc biệt là những anh em mà đang thua tha đang ờ, xa bờ ấy thì cứ ờ, tìm tới tiếng nếu mà tin tưởng cùng với tiếng đi trên cái chặng đường dài thì thì, thì tiến sẽ thêm tất cả anh em vào nhóm ok và quay lại với với cái trận đấu giữa U20 Hàn Quốc với U20 Trung Quốc thì à, à, trước tiên anh em nhìn vào cái phong độ thì anh em có thể thấy này đấy cái thằng U20 Hàn Quốc này à, có phong độ phải nói là cực kỳ tốt luôn em trước đó trước khi mà bước vào cái uh, uh, giải đấu U20 châu Á này thì U20 Hàn Quốc cái đội trẻ của đội à, đội tuyển quốc gia này cũng đã có đến uh, uh, tổng cộng là 6 chiến thắng, một thất bại sau 7 cái trận giao hữu trước đó. Đấy. Tính riêng ở năm 2019 thôi thì cái đội trẻ của Hàn Quốc lúc đó chỉ mới có uh, 16 17 tuổi anh em thì đã đi giao hữu đã có được uh, tổng cộng là 5 chiến thắng và một trận một thất bại trước ờ, ba uh, một trước Ukraine này còn lại là 5 chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ cũng rất là mạnh luôn như là Argentina này đấy rồi uh, Nhật Bản này rồi Senegal này rồi Ecuador này các cái đội trẻ của các quốc gia này rất là mạnh luôn mà Hàn Quốc vẫn giành chiến thắng trước cái đội tuyển này đấy và gần đây nhất trước khi bước vào giải đấu này thì U20 Hàn Quốc đã có trận thắng 3-2 trước uh, U20 Pakistan trong cái trận uh, uh, giải giao hữu đấy và trận đấu này U20 Hàn Quốc còn chơi thiếu người nữa mà nhưng mà vẫn nhận chiến thắng với tỷ số 3-2. Đấy. Đấy và U20 à, Hàn Quốc đã bước vào cái giải đấu U20 châu Á này với một cái phong độ cực kỳ cao với cái khởi đầu là cái trận thắng 4-0 à, trước Oman này, tiếp theo là trận thắng 2-0 trước Jordan này. Thì sau hai trận này thì Hàn Quốc đã có được 6 điểm rồi. Vào cái trận thứ ba này trước à, U20 à, Tajikistan thì Hàn Quốc dường như chỉ chơi dưỡng sức thôi anh em. Gần như là không muốn đá luôn ấy. Đấy, chỉ vào chặn và để dưỡng sức thôi à, nhưng trận đấu này Hàn Quốc cũng đã kiểm soát bóng đến 70% và chỉ tung ra 6 cú sút thôi nhìn một cái thông số anh em cũng có thể thấy là Hàn Quốc à, chỉ là dưỡng sức và không muốn thắng đậm cũng như là không không muốn đá cái trận đấu này thôi nên cho nên mới có chỉ có được cái 6 cái cú pha dứt điểm thôi còn thậm chí còn ít hơn ờ, U20 ta Tajikistan với 8 cú sút sao chỉ có 30% kiểm soát bóng đấy và tại vì một trận hòa thôi cũng đủ để cho U20 Hàn Quốc nắm đầu cái bảng uh, đứng đầu cái bảng đấu này đấy đứng đầu bảng đấu này và tiến thẳng vào cái vòng là tứ kết khi mà có được 7 điểm sau 3 trận ờ, đấu với 6 bàn thắng mà không để hung lưới bàn nào một cái thành tích rất là đáng nể dành cho U20 Hàn Quốc đấy và bước vào trận đấu này U20 Hàn Quốc sẽ đối đầu với U20 Trung Quốc thì Trung Quốc bước vào giải đấu này cũng với ba cái trận giao hữu trước đó à, và có được hai trận hòa cùng tỷ số 1-1 trước ờ, U20 Oman cùng với U20 UAE này và một chiến thắng trước Syria với tỷ số 1-0. Đấy. Và Trung Quốc khởi đầu cái giải đấu U20 châu Á này ờ, thì thì có thể thấy là à, ngay trận giao quân thì Trung Quốc đã để thua U20 Nhật Bản với cái tỷ số là 1-2. Nhưng mà ở trận đấu này thì U20 Nhật Bản là trên lệch cái đẳng cấp rất là nhiều nha anh em nên Trung Quốc thua thì cũng không có gì để đáng nói ở trận đấu này đấy nhưng sau khi trận đấu này kết thúc thì Trung Quốc đã xuất sắc đánh đánh bại được cái thằng à, U20 ở gặp Xứ này đấy với chiến thắng 2-0 và sau đó thì có một trận hòa 1-1 trước uh, Kyrgyzstan và nhờ cái thành tích hai cái trận một trận thắng một trận hòa này cũng đã giúp cho cái thằng ờ, Trung Quốc uh, được uh, tiến vào tứ kết với cái tư cách là nhì bảng với 4 điểm có được sau xếp sau Nhật Bản đó thì một cái điểm số thì mới 4 điểm thôi nhưng mà rất là may mắn thì Trung Quốc vẫn uh, uh, ship trên được ai Rập Xê Út và bước vào được cái vòng tứ kết này và đáng tiếc cho Trung Quốc là sẽ phải đối đầu với U20 ờ, Hàn Quốc trong cái vòng tứ kết đầu tiên này đấy thì với cái trình độ chênh lệch giữa hai đội cũng như là về cái cái đẳng cấp cũng về cái con người anh em thì chắc chắn là không thể so được Trung Quốc với Hàn Quốc rồi và <clears throat> cái mã kèo mà nhà cái đã đưa ra trong cái cuộc đối đầu này à, cái mã kèo mà nhà cái đã đưa ra trong cái cuộc đối đầu này đây tiến sẽ cho anh em xem thì uh, nhà cái đã đưa ra cái mã kèo là uh, à, U20 Hàn Quốc chấp U20 Trung Quốc với mức chấp là 1.5 cùng với đó là mã tài xỉu 2.75 cả chặn đó anh em có thể thấy là cái mức chấp của Hàn Quốc trước Trung Quốc là 1.5 nhưng mà chỉ với tỷ lệ là một ăn 0.50 thôi cái tỷ lệ ăn rất là thấp vì hiện tại ấy uh, trước giờ bóng lăn còn đến uh, hơn một ngày lận tiến chỉ ờ, nhận định tham khảo ờ, cho anh em tham khảo cái trận đấu này khá là sớm thôi cho nên cái mức kèo nó còn khá là ít đấy nhưng mà trước giờ bóng lăn thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều mã kèo hơn cho anh em lựa chọn thì cũng có thể là mã kèo chấp 1.75 này cũng có thể là hai hòa sẽ có có cái mức chấp đó xảy ra và cũng có thể là cái mức chấp 1.5 này sẽ tăng lên là không ăn lên là 0.7 0.8 đấy và riêng với mã kèo hiện tại thôi thì uh, Tiến sẽ không có nói nhiều về cái trận đấu này và tiến sẽ chốt luôn cho anh em ba cái mã kèo đây thì tiến sẽ chốt cho anh em hai cái mã kèo chứ tiến xin lỗi anh em nha đây mã kèo u 20 hàn quốc chấm 1.5 cả chặn này cùng với đó là mã kèo tài 2.75 cả chặn đấy thì nếu mà anh em trùng máu với tiến thì cứ vào hai cái mã kèo này đó thì đây chỉ là những cái mã kèo mà tiến cho anh em tham khảo thôi anh em thấy hợp ý trùng máu thì anh em vào còn không thì có thể đánh ngược lại đó và tiến tin chắc là cũng sẽ có rất là nhiều anh em sẽ trùng máu trùng ý với tiến về các cái mã kèo này vì cái trình độ thật sự mà nói thì thì thì Trung Quốc không có thể nào mà so sánh với U20 Hàn Quốc hiện tại hết anh em đấy và anh em uh, <coughs> uh, nếu mà cần những mã kèo chuẩn hơn trước giờ bóng lăn ấy nếu mà có gì mà thay đổi này cũng như là về tình hình lực lượng của hai đội mà có thay đổi ấy, thì tiến sẽ soi kỹ lại các mã kèo và tiến sẽ đẩy lên nhóm cho anh em theo cũng như là gửi liên tiếp các mã kèo gung lên trên nhóm cho anh em vào ờ, những mã kèo gung chữa chặn để anh em có tỷ lệ ăn kèo nó cao hơn đó anh em cần vào nhóm thì cứ liên hệ ngay cho tiếng qua cái telegram hoặc cái số zalo à, ờ, tiếng của game trên cái màn hình ở video này và tất cả đều là miễn phí nha anh em đấy anh em nhớ nha ok thì tiến ờ, cũng xin kết thúc nhanh cái video này tại đây và anh em đừng quên để lại một ờ, like cũng như một lượt đăng ký kênh cho cái kênh tiếng số kèo cũng như là cái kênh tiếng bóng đá này nha đấy thì cái video này tiếng sẽ đăng lên cái kênh tiếng bóng đá nếu như mà anh em tìm trên youtube không thấy được cái kênh tiếng bóng đá này do tiếng mới lập cho chưa có được cái đề xuất nhiều từ youtube nên tìm không ra thì anh em có thể vào cái kênh ờ, tiếng so kèo và chỉ cần kéo xuống một tí thôi là sẽ thấy cái kênh tiếng bóng đá lúc đó anh em chỉ cần ấn vào đấy và nhớ bấm đăng ký kênh cái kênh tiếng bóng đá này đó và tiếng cũng xin chúc cho anh em ờ, luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư